lên mình cùng ý chí sinh tồn đến xây buya đi bên đồng đội hai ba ai có chó bán nào ai bán chó đi Yeah. Dạ, cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen Cô ấy bảo cô ấy Cút ngay Cô bảo trong mấy em kia rất là Trẻ con Tao cút lên là non Cô ấy cứ cố mút nó như là kem Cô ấy cười cuồn lên tao như là mờ sơ cờ Vỗ một phát cô ấy kêu lên là sờ mờ lờ Ok, cô ấy bảo rằng rap chậm thôi Cô ấy dùng để chửi tao Cút ngay Tự PA để follow lên Cô ấy thích Cô muốn nói như là kem Tao thiết lên là kem bắt đầu clip thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện Mình là một thằng sử dụng rác khá là nhiều Qua một người bạn giới thiệu thì cuối cùng thì mình cũng đã tìm ra được một rác đấy chính là các bạn Nhưng việc xài rác thời gian dài sẽ khiến cho các bạn lắc và sử dụng tiết kiệm rác Ờ rác thì nó có rất là nhiều tính năng để lựa chọn lúc này Sau khi sử dụng mình sẽ quyết định chọn bút nên là tôi nghĩ là mèo nên sử dụng cối đồng chí tân linh trên đây bộ bộ ấy bảo rằng đi rồi đi thôi đồng chí tân linh đi khắp mọi nơi anh là vô địch sân đất này tổng vào sân vận động hôm nay chắc hẹp lời khách của hắn có những điều ba hoa đồng chí tân linh đi tơ ca yeah. Cô ấy bảo rằng cô ấy muốn làm quen Cô ấy bảo cô ấy cút ngay Cô bảo chồng mấy em kia rất là trẻ con Tóc thiếp lên là non Cậu ấy cứ cố mút nó như là kem Cậu ấy cứ cuốn lên tao như là mờ giờ Mỗi một phát cậu ấy kêu lên là sờ mờ lờ đau thương như thấy mình nhìn em đang bên ai nếp sau khung hình ngày chia tay em đã nói gì là quên thôi đi thì nhiều lần cạn mới được ma game mình chắc con mình tôi là thấy này rap như cặp vậy thì hay hay hay đi vào, đừng cho nó ỉa. Ơ, ờ, sao bắn nhau căng thế nhỉ? Chết rồi nếu chịu được. Đứng im không bọn tao rượt. Thuyền ra đến biển còn chìm. Tức giặt, tới đi, anh không thể kìm. Muộn rồi bọn khốn, im đi thằng 9 trừ 4. Mọi người này, điều cho em nào, thế anh mang